say trong cơn mơ anh nhớ Về dòng ký ức đã dần trôi Một mình đơn côi trong đêm tối thấy em mệt rồi Anh vẫn nơi đây trong ngóng Dù là những nỗi nhớ mơ màng từng cơn mưa cho gió cuốn bay từng hạt mưa cho nắng đong đầy những ngày dài bên nhau giờ chỉ như giây thoáng qua thôi động lại từng tim anh một chút ngơ ngàng làm sao có thể buồn dễ dàng mưa mùa hạ đi qua ngày buồn nhất ta chẳng còn bên nhau trời xa xăm Mưa nặng hạt trên thân tán lá Nhìn về phía hoàng hôn dần tắt Anh biết mình cũng dần cách xa Anh biết quá nhiều về người Và những tâm sự chưa từng được kể Như cái cách cơn mưa mùa hạ Sẽ làm xóa nhòa đi từng dòng lệ Anh đã cố suy nghĩ rất nhiều Về mối tình sao không thể giữ nhau lại một chút nữa vậy để anh vẫn luôn ở đây vẫn hy vọng thời gian ngừng quay vì anh biết mình còn ngây thơ chẳng thể giấu lòng vào cơn mơ chẳng thể giữ lấy nụ cười làm anh hãy để từng cơn mưa cho gió cuốn bay từng hạt mưa cho nắng đông đầy những ngày dài bên nhau giờ đây chỉ như giây thoáng qua thôi động lại từng tim anh một chút ngơ ngàng làm sao có thể buông dễ dàng mưa mùa hạ đi qua ngày buồn nhớ ta chẳng còn bên bánh một chút ngỡ ngàng làm sao con vai trên mi từng cảm xúc để anh chỉ mong là một cơn mơ cho tình giấc sẽ về lại như thơ từng tim anh muốn chút ngỡ ngàng làm sao có thể